Hi, xin chào các bạn thì video này Giang sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để mà các bạn xây dựng một cái tập data khách hàng trên um, danh bạ Zalo của các bạn các bạn nhé thì um, cái cách thứ nhất á, là các bạn sẽ kết bạn từ cái uh, tập data số điện thoại có nghĩa là các bạn có những cái nguồn data số điện thoại có sẵn và trong cái trong cái danh bạ số điện thoại đó thì có một số khách hàng của anh chị là dùng Zalo và mình muốn chuyển tất cả những cái ờ, khách hàng ờ, ờ, có số điện thoại và đang dùng Zalo sang cái danh bạ Zalo của mình để mình dễ dàng chăm sóc thì mình chăm sóc trên nền tảng Zalo á, thì mình sẽ tiết giảm được rất là nhiều chi phí anh chị khách hàng nhé rồi cái tập khách hàng thứ hai á, là mình tham gia vô những cái group nhóm Zalo thì à, giả sử à, anh chị và các bạn rồi vô những cái nhóm Zalo có khoảng chừng 1.000 bạn và mình rồi vô nhiều nhóm như vậy thì Gia sẽ chỉ cho anh chị cái cách để anh chị có thể kết bạn với à, tất cả những thành viên chưa là bạn bè trong danh bạ Zalo của mình trong cái nhóm đó để mình kết bạn với họ và đưa họ trở thành cái tập data khách hàng của mình luôn đó và cái cách thứ ba là anh chị sẽ muốn kết bạn được với cái uh, những cái thành viên trong những group nhóm hoặc là fanpage hoặc là bạn bè của bạn bè mình trên nền tảng Facebook mình sẽ chuyển những cái bạn bè đó mối quan hệ chồng chịch trên Facebook đó trở thành tập danh sách khách hàng trên nền tảng Zalo của mình vâng với ba cách này thì anh chị sẽ có một cái tập à, data khách hàng nó sẽ rộng và lớn hơn trên à, danh bạ Zalo của mình để mình dễ dàng chăm sóc và khai thác à, từ những cái nguồn này anh chị khách hàng nhé rồi Giang xin mời anh chị cùng à, xây qua và tìm hiểu chi tiết Vâng, bây giờ cái bước đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ mở ứng dụng Symbol Zalo lên. Thì trong cái phần trước thì Giang có chia sẻ cho mọi người cái cách để mà cài ứng dụng cài đặt ứng dụng Symbol Zalo vào máy của chúng ta. Thì à, dưới video này Giang cũng sẽ để cái link chia sẻ cái video lần trước cho mọi người cùng xem nhé. Thì cái bước đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ cài đặt cái ứng dụng Symbol Zalo ha thì à, trên màn hình của Giang thì à, Giang sẽ chia sẻ lại cho mọi người xem thì à, ở đây thì Giang không chia sẻ cách cài đặt thì à, cái ứng dụng đầu tiên nè Giang đang rê con chuột vào nè là ứng dụng symbol Zalo và ứng dụng thứ hai mà anh chị cần phải cài đó là ứng dụng symbol GUID thì à, Giang cũng có chia sẻ cái cách để mà cài cái ứng dụng uh, symbol UID này và cách sử dụng của à, ứng dụng symbol UID này dưới cái video này luôn mọi người nhé và cái ứng dụng thứ ba mà anh chị cần phải cài đó là symbol uh, splitter đây là ứng dụng để chia nhỏ cái data của chúng ta thì à, cái cái những cái ứng dụng này thì Giang cũng chia sẻ à, cái cách cài đặt rồi thì các bạn có thể là xem cái phần mô tả để mình tìm hiểu và mình cài đặt nhé nếu mà ai chưa cài đặt những ứng dụng này và bây giờ mình mở lên cái ứng dụng symbol Zalo mọi người nhé cái ứng dụng của chúng ta đã được mở lên mình sẽ phóng to ứng dụng này lên nhé thì uh, trên cái ứng dụng này là Giang đã đăng nhập bốn cái tài khoản Zalo thì uh, như uh, anh chị khách hàng thấy đây là bốn cái tài khoản Zalo của Giang đều là tên Nguyễn Duy Giang hết thì mỗi tài khoản Zalo này á Giang có một cái tập khách hàng khác nhau và phân khúc khách hàng khác nhau để mình tiện mình dễ dàng quản lý thì à, nếu anh chị khách hàng nào um, muốn uh, tạo nhiều Zalo thì mình cũng có thể tạo nhiều Zalo cũng giống như Giang như vậy ha và trong quá trình mình uh, à, chạy cái phần mềm này thì nó có cái hay là bạn có thể là chạy song song một lúc 4 đến 5 cái Zalo một lúc luôn nó rất là tiện và lợi và nó sẽ tiết giảm rất là nhiều thời gian trong quá trình mình sử dụng bây giờ Giang sẽ thị phạm cho mọi người một cái Zalo mà Giang sử dụng thường xuyên để cho mọi người thấy ha thì bây giờ mình à, click vào cái phần sử dụng nè ha mình chọn một cái Zalo nào đó và mình click vào phần sử dụng thì sau khi mình click vào phần sử dụng thì nó sẽ à, bật ra một cái à, à, trình duyệt khác nó chạy song song ha mọi người để ha đây rồi mình có thể mở thêm một cái nữa đây đó nó sẽ hai cái mọi người có thể mở bốn năm cái một lúc luôn nha mọi người rồi mình sẽ quay lại cái zalo à, mà mà mà mình muốn chạy nha trong cái phần này thì Giang sẽ sấy sâu vào cái cách để mình à, đưa những cái tập data à, từ số điện thoại từ cái Facebook và từ những cái nhóm trên Zalo để trở thành bạn bè của mình thì sau video này Giang sẽ chia sẻ tiếp cái cách chăm sóc khách hàng à, bằng cái tool à, symbol Zalo này một cách tự động luôn mọi người nhớ theo dõi à, từng cái video mà Giang sẽ chia sẻ sắp tới mọi người nhé rồi chúng ta đã à, mở lên xong một cái tài khoản Zalo à, thứ nhất thì à, mọi người để ý ha bên góc trái trên của màn hình của chúng ta thì mọi người điếm này ha vị trí nè vị trí đây là vị trí à, danh sách bạn bè đây là vị trí à, lời mời kết bạn ha thì à, tìm kiếm và thêm bạn mọi người click vào đây mọi người nhé cái biểu tượng là cái kính lúp có hình dấu cộng dính giữa nè mọi người click vào đây rồi trong cái này thì mọi người thấy là Giang có một cái um, một cái tab ở dưới cùng nè nó có hình xanh lá cây thì ở đây nó hiển thị số 13 nè có nghĩa là đây là số danh sách bạn bè mà đang chờ gửi Giang sẽ chia sẻ chi tiết về phần này trong cái Zalo á thì mỗi ngày nó chỉ giới hạn cho mình gửi lời mời kết bạn là 50 lời mời kết bạn mọi người nhé thì chính vì vậy mọi người sẽ chia nhỏ cái tập khách hàng ra giả sử bạn có cái tập khách hàng là 1.000 khách hàng và bạn phải chia nhỏ ra thành mỗi tập là 50 khách để mình trong quá trình mình chạy á, mình kiểm soát nó rất là dễ dàng còn bạn đưa một lúc lên 1.000 khách hàng lên này á khi chạy á, nó sẽ khó là kiểm soát tại sao mình phải chia nhỏ thì trong quá trình gian sẽ chia sẻ và bạn sẽ nhận thấy được cái vấn đề chia nhỏ đó rất là hay và giúp ích cho mình rất là nhiều để mình quản lý được à, cái tập à, khách hàng mình kết bạn vì à, trong quá trình mình kết bạn đó thì có những người à, đồng ý và có những người không đồng ý và ngay có những người họ chặn cái lời mà kết bạn thì nó sẽ thể hiện trên cái tập à, data mà ta kết bạn luôn rồi bây giờ Giang sẽ bước Giang sẽ bắt đầu à, đi vào cái à, phần kết bạn thì từ trên tab mọi người thấy uh, nó có cái tab lưu danh sách thì cái tab lưu danh sách này khá là quan trọng khi mà mọi người gửi đúng 50 lời mời kết bạn xong thì mọi người phải bấm vào cái tính năng lưu danh sách này lại để mọi người kiểm soát cái danh sách này thì um, khi mà kết bạn họ gửi lời mời xong á thì bạn sẽ thấy được ai đồng ý và ai không đồng ý nếu người nào đồng ý thì bạn phải bôi bôi vàng nó và mọi người đánh dấu là khách hàng này đã đồng ý còn những danh sách mà màu trắng bình thường á, là những danh sách chưa đồng ý thì những cái người chưa đồng ý đó thì bạn phải lưu lại đó và sau này bạn dùng một cái à, tài khoản zalo khác hoặc chính cái zalo này luôn để mọi người kết gửi lời mời kết bạn lại mọi người sẽ dùng cái cách khác để mà gửi lời mời mọi người nhé phần số danh sách này nè số danh sách này giả sử mình có ờ, một số lượng là 13 người này đang chờ gửi ha thì mình bấm rồi mình xóa cái này để mình mình mở một cái tập mới rồi mình bấm vô đây mọi người thấy ha rồi nó sẽ hiển thị ra những cái danh sách mà mình đang chờ gửi nè mọi người bấm vào tính năng xóa danh sách nó sẽ xóa hết những cái đang chờ này để mọi người add một cái tập mới vào mọi người nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái um, phần là số điện thoại trước đi cho nó dễ thì à, trong cái tập số điện thoại này nè Giang sẽ chỉ chi tiết cho mọi người cái cách để mọi người tạo ra cái tập số điện thoại nó đúng mọi người gửi nó sẽ không bị sai ha bây giờ Giang sẽ đi vào một cái tập nào đó mà Giang đang có bây giờ Giang sẽ mở vào ha Giang sẽ ví dụ một vài tập số điện thoại mà Giang đang có cho mọi người dễ dàng thị phạm mọi người nhé thì à, trong đây Giang có một cái tập giả sử Giang có một cái tập và à, khách hàng là 120 khách hàng mua căn hộ Alpha Hill đi ha mình mở lên thì hiện nay cái tập này nó nằm ở trong file Excel mình phải chuyển cái tập này từ file Excel sang file uh, Notepad mọi người nhé rồi sau đó mình sẽ copy tất cả luôn mình còn cho à, C ha rồi mình đem qua đây mình dán bên đây trước rồi mọi người làm theo Giang ha thì mọi người thấy nè trên cái tập số điện thoại này á thì nó có những số điện thoại là cộng 65 đây là những cái số điện thoại khách hàng ở bên Singapore nè ha mọi người thấy ha thì những cái số này thì có thể là khách hàng người ta không dùng Zalo hoặc là cũng có thể là họ sẽ dùng Zalo thì mọi người có thể test test sơ qua những cái số điện thoại này còn đây là khách hàng người ta dùng hai số điện thoại thì mọi người phải um, tối ưu lại cái cách số điện thoại cho nó đúng khi đó mọi người gửi lời mời các bạn nó mới thành công được còn mọi người ép đại vô nó sẽ bị sai ha thì bây giờ Giang sẽ chỉ cho mọi người cái cách thì đầu tiên là mình sẽ copy tất cả cái số điện thoại này luôn mình mở cái file notepad lên file notepad nha mọi người rồi bây giờ mình mở file notepad lên sau đó mình dán tất cả cái trường mà số điện thoại vào mọi người thấy không ạ à? trên màn hình của Giang thấy không ạ à? thì bây giờ ở đây nó có chữ nè nó có giống như là thông tin khách hàng nó có tên khách hàng đây nè thì những cái những cái thông tin này là mọi người phải xóa bỏ hết ha xóa bỏ hết thì đây là hai số điện thoại nằm ở ở một cái một cái dòng nè mình phải đưa nó thành hai dòng khác nhau rồi mình kéo lên mình làm từ trên xuống dưới ha thì cái chữ điện thoại này mình bỏ đi rồi ở đây thì uh, giả sử mọi người để mọi người muốn chạy cái này luôn cũng được à, biết đâu người ta sẽ bên Singapore người ta có dùng Zalo mà thường mạng Zalo thì đa phần là người Việt Nam mình dùng ha à, à, còn riêng Giang là Giang không có không có dùng số điện thoại này nên Giang cũng không chạy số điện thoại này nên Giang Giang xóa nó đi đó Giang xóa đi và không chừa một cái trường trống nào nha mọi người rồi mọi người xóa nó đi ha mọi người định dạng lại định dạng cho số điện thoại này nó chính xác bây giờ Giang sẽ cái bước định dạng rồi Giang sẽ định dạng mọi người chịu khó chờ Giang định dạng ha Giang sẽ định dạng lại nó có những số điện thoại trùng nữa nè mọi người thì à, trong quá trình định dạng xong thì Giang sẽ chỉ mọi người cái cách xử lý số điện thoại trùng nhau ha trùng lắp ha đó mình dễ lắm mình kéo xuống là mình thấy nó dễ dàng nè rồi số này số nước ngoài thì mình sẽ xóa đi rồi số nước ngoài này. mọi người có thể dùng cái số nước ngoài nếu mọi người nước ngoài này họ có dùng Zalo thì mọi người cứ để nó chạy bình thường ha mọi người không xóa ha còn riêng Giang thì Giang cũng không gần tiếng Anh nên nhân xóa đi mọi người cứ ờ, làm lần lượt xóa lần lượt lần lượt như gian vậy nha mọi người định dạng lại định dạng lại cái số điện thoại cho nó chính xác nó cũng không mất nhiều thời gian đâu mọi người um, cũng rất là may mắn đó thật sự uh, đối với Giang thì Giang chia sẻ cho mọi người một cái cách rất là chi tiết như vậy cực kỳ là chi tiết luôn đó mọi người cái cách này thì uh, tự mình hiểu thôi chứ bên cái uh, ứng dụng ATP Software là họ sẽ không chỉ cho mình cái cách định dạng lại số điện thoại ha tự mình làm trong quá trình mình làm thì mình rút ra bài học kinh nghiệm và mình tự định dạng lại xong rồi mọi người thấy không ạ nhân định dạng xong rồi nè đây là những cái số đúng ha thì bây giờ Giang sẽ copy hết ra ngoài Giang dán lại cái à, phần Excel Giang xóa này đi Giang dán vô đây rồi mình dán vô đây là sau khi mình dán vô đây mình sẽ bấm chọn ha mình bấm à, cái mũi tên nè mình bấm là nó chọn nguyên cái cột này luôn sau đó mình sẽ bấm vào cái à, nút data này nha mọi người nhé data này ha bấm vào cái tab data nè rồi tại cái tab data có cái biểu tượng là remove uh, à, WK ha mọi người bấm vào đây thì uh, cái tính năng này nó giúp xóa đi nó sẽ xóa những cái số trùng lập giả sử nó có 10 số trùng lập thì nó sẽ giữ lại một số nó xóa chín số nó có hai số thì nó xóa một số nó còn giữ lại một số nha tại vì quá trình này nếu mình không làm không làm cái bước này á thì nó có những cái số trùng lập tại vì trong cái data này có những khách hàng người ta mua sỉ cái dự án giống như khách hàng Singapore này mọi người thấy không hay là là một khách mà họ mua rất là nhiều căn ha giả sử Việt Nam cũng có những khách như vậy thì nếu mình không xóa nó, nó sẽ gửi lời mời có nghĩa là nó, cái người này mà nó, nó cứ gửi 10 lần thì thằng Zalo nó sẽ biết được là mình đang dùng một cái ứng dụng để mình à, gửi lời mời kết bạn thì cái vấn đề đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài khoản Zalo của mình nó có thể chặn cái tính năng gửi lời mời kết bạn của mình luôn và thậm chí nó sẽ xóa luôn cái Zalo của mình mọi người nhé nếu mọi người nào dùng nhiều Zalo mà những Zalo mới á, mọi người nên nuôi nó nuôi nó có nghĩa là mọi người đăng bài trước mọi người khoan hãy đi gửi lại mình kết bạn mà mọi người nuôi nó từ 7 ngày đến một tháng mọi người phải mỗi ngày đăng bài đều đặn rồi sau đó mình hãy dùng sử dụng cái tính năng là đi kết bạn để mình gia tăng cái lượng khách hàng trong cái tập data trên Zalo mọi người nhé rồi bây giờ mình sẽ bấm vào remove uh, uh, duplicate rồi nó sẽ chọn cái cột K này mọi người thấy không ha mình bấm ok rồi trên này nó báo nè có nghĩa là nó có 53 số trùng lập ha nó sẽ xóa nó tìm thấy và nó xóa ha rồi rồi cái số lượng số nó đã mất đi một phần này mọi người thấy không chúng tập data nè rồi sau đó mình sẽ mình sẽ kéo mình sẽ chọn những cái trường có số điện thoại ha mình chọn những cái trường số điện thoại mình bấm copy sau đó mình dán ngược lại đây mình xóa hết cái à, data cũ đi rồi mình dán vào cái đây rồi mình bấm Ctrl S mình lưu lại nha mọi người bây giờ Giang sẽ lưu trong cái thư mục này để mọi người dễ nhớ ha chủ đầu tư thì mình chọn một cái top là Alpha Hill đi Alpha Hill vâng mình đặt cái tên là data alpha hill rồi à, bây giờ mình quay lại cái à, tab alpha hill đó nằm đây rồi sau đó mình sẽ mở cái à, một cái folder mới và cái folder này là không có chứa một cái file gì trong cái folder này mọi người nhé không có chứa một cái file gì đó hết trong cái folder này luôn là new folder rồi sau đó mình sẽ vào cái ứng dụng này mọi người à, chọn cho Giang cái ứng dụng là symbol splitter ha mở lên sau đó mình chọn cái file cái file alpha hill hồi nãy mình à, vừa tạo đó rồi mình vô cái folder của alpha hill mình chọn cái file alpha hill cái file này à, số lượng là có thể là trên à, trên 50 thành viên thì mình à, giả sử nó một lục ngàn thành viên đi ha thì mình chia nhỏ nó ra như nãy Giang cũng có nói á, là mọi người chia ra mỗi file là 50 thành viên và sau đó mình chọn thư mình chia nè số dòng mỗi file 50 là có 50 khách hàng trong một file á, nó sẽ chia nhỏ ra bây giờ mình chọn cái thư một mình vào lại cái thư mục à, alpha hill mọi người nhé rồi Giang sẽ chọn cái à, thư mục Anh alpha Heal, rồi mình chọn cái file là new folder ha rồi sau đó mình bấm ok rồi nói mình bấm bắt đầu mình bấm cái phần à, chia file thì nó sẽ xử lý đó nó chia làm ở đây thì à, số dòng là 74 có nghĩa là mình có 74 khách hàng thì mình chia làm hai file mỗi file là một file đầu tiên là 50 file thứ hai là khoảng à, 24 người ha thì giả sử mình có 1.000 thành viên thì nó sẽ chia làm à, khoảng 20 20 à, file rồi mình chia file xong thì mình tắt ha rồi mình sẽ quay lại cái ứng dụng Zalo lúc nãy sau khi mình à, à, định dạng lại cái à, tập khách hàng cho nó đúng rồi mình chia file xong thì mình sẽ chọn cái file số điện thoại mà mình vừa chia là cái file số 1 mình chọn cái file số 1 mọi người nhé rồi nó có hai file mình chọn file số 1 mình chạy trước file số 1 thì có 50 người nè bây giờ dân chia sẻ cái phần này mọi người lưu ý ha nếu như 50 người này á và 50 người này điều kiện là họ phải đều dùng Zalo hết và họ không chặn kết bạn trên Zalo thì mình gửi nó sẽ gửi đúng 50 lời mời kết bạn luôn cho 50 người này luôn nhưng mà trong 50 người này á, có những người họ chặn lời mời kết bạn thì nó sẽ loại ra có nghĩa là nó sẽ không gửi lời mời kết bạn được và có những người là họ không dùng Zalo thì nó cũng làm sao nó thì nó cũng sẽ không gửi lời mời kết bạn được sẽ còn những người còn lại giả sử những người chặn Zalo và không dùng Zalo là 10 người đi thì nó sẽ chỉ gửi lời mời cho 40 người thôi thì khi mình gửi xong 40, 40 lời mời đó thì mình còn 10 lời mời lận đúng mọi người khi mình gửi xong mình sẽ lưu lại danh sách đó lại trước cái đã rồi sau khi mình lưu xong á, mình mở tiếp cái tập số 2 mình gửi 10 lời, lời mời thì khi mình gửi 10 lời mời xong á nó sẽ ngưng giả sử tập số 2 thì 20 có 26 người đi thì mình gửi 10 lời nó sẽ còn 16 lời 16 người trong đó thì 16 người nó sẽ hiện ở một cái tab xanh xanh xanh lá cây ban đầu mọi người thấy đó mình sẽ chạy ngày hôm sau mọi người hiểu không ạ để nó à, tối ưu được cái số lượng lời mời mỗi ngày mọi người nhé tại vì mỗi ngày nó chỉ cho mình 50 lời mời thôi nếu mình gửi cho 50 à, khách hàng mà trong đó có 10 người không không dùng Zalo và chặn Zalo thì mình không gửi được thì nó phí cái khoảng 10 lời mời đó thì mình cố gắng mình tối ưu số lượng lời mời luôn nha mọi người nhé rồi Giang sẽ đi tiếp sau khi mình add cái số điện thoại vào trong cái uh, ứng dụng symbol Zalo này á thì ở đây nó có một cái tab gửi lời mời kết bạn nè mọi người thấy không ha thì trong cái top gửi lời mời kết bạn này á thì nó có cái nội dung ở chỗ này nó có phần ví dụ xin chào anh em nè thì Giang sẽ chỉ cho mọi người cái cách để mà tối ưu cái à, nội dung gửi lời mời kết bạn thì à, Giang làm à, trong bất động sản thì Giang có một cách rất là đơn giản và rất là hay luôn và khi Giang gửi lời mời á thường đa phần là những anh chị nó họ sẽ thường đa phần là những anh chị họ sẽ chấp nhận thì những cái data này đa phần là Giang sẽ lấy những cái data là giống như những cái dự án mà sắp bàn giao á thì mình gửi lời mời à, trong đó có những cư dân và co trong đó có những cái nhà đầu tư và mục đích của Giang muốn hướng đến là nhà đầu tư chính vì vậy Giang sẽ tìm cái cách để mà gửi lời mời cho nhà đầu tư trước thì Giang sẽ soạn một cái nội dung cho nhà đầu tư giả dự giả sử Giang sẽ chọn nội giả sử Giang sẽ chọn nội dung như thế này chào anh chị ha à, giả sử dân chào anh chị đi chào anh chị thì trong cái cú pháp á, là chào anh đi ha chào anh Huấn ha à, em tên Giang em đang hỗ trợ nè à, những anh chị chị đang những anh chị đang đang có nhu cầu bán lại hoặc cho thuê căn hộ do dự án này là căn hộ nên mình ghi là căn hộ nha mọi người biệt thự là mình ghi biệt thự ha Alpha Hill quận nhất rồi và cái lời mời các bạn này mọi người để ý ha cái số lượng ký tự mà nó sẽ đếm từng ký tự luôn á là ở đây nó cũng có nói nè mọi người để ý gửi lời chào tối đa 150 ký tự thì mọi người chọn cái lời mời từ 150 ký tự trở lại thôi có nghĩa là khoảng chừng 140 30 được rồi tại vì trong cái phần từ anh này nè Giang sẽ chỉ mọi người bây giờ Giang sẽ thay ha thay cái từ anh chị này giả sử anh chị Huấn này trở thành một cái um, cú pháp ở đây nó có à, chỉ cho mọi người nè là nó thay thế có nghĩa là nó sẽ kêu tên đúng từng số điện thoại này tên của khách hàng đó luôn hay không ạ à? giả sử khách hàng đó tên Nam là người đàn ông thì nó sẽ là chào anh Nam có nghĩa là mọi người chào anh Nam chào chị Trinh chào chị Lan chẳng hạn như vậy thì nó có cú pháp là a cộng gender này nè là nó kêu là anh chị còn a cộng em là nó gọi là tên Zalo của cái người khách hàng mà họ đặt tên trên Zalo mọi người lưu ý phần này nó kêu tên của khách hàng đặt tên trên Zalo mọi người nhé rồi Giang sẽ sửa cho mọi người chỗ này luôn chào anh đi thì mình sẽ sửa là a còng gender huấn này ha là a còng nem mọi người nhé phải ghi đúng cú pháp ha chỗ này có những những anh chị nè em đang hỗ trợ những anh hoặc chị thì mọi người ghi thêm nội dung phần anh chị này vào khi mà Giang gửi lời mời này á đa phần là khách hàng họ đều chấp nhận hết là những nhà đầu tư thì chấp nhận ha còn những cái người mà mua ở thì họ chưa có chấp nhận đâu và do Giang là bất động sản nên Giang hướng đến là khách hàng của Giang là những nhà đầu tư còn đối với những người ở thực tế nó cũng không có khó đâu mọi người chỉ cần suy nghĩ động não một tí là người thì có thể gửi được lời mời kết bạn đối với những người đó rồi Giang sẽ copy cái à, đoạn nội dung này Giang dán vào cái trường này rồi khi dán trường này mọi người khoan vội gửi lời mời kết bạn mọi người nhé và mọi người lưu ý cái phần này nó có hai cái phần tích này nè gửi lời chào có nghĩa là khi mọi người gửi cái lời mời này á nó chỉ gửi lời chào thôi và mọi người khó có thể kiểm soát được cái tập data này đối với những người mà mình gửi đi qua có thể mọi người gửi hôm nay họ không chấp nhận nhưng mà tháng sau họ họ lại chấp nhận nhưng mà mình, sẽ không biết cái khách hàng đó từ cái nguồn data nào nếu mà tháng sau mình chạy một cái data khác đúng không ạ thì mọi người để ý cái phần tích ở cái dòng thứ hai ha gửi tin nhắn sau khi gửi lời mời kết bạn có nghĩa là khi mình gửi một cái lời mời kết bạn này nè thì khách hàng họ thấy cái lời này và khi mà nó gửi xong cái lời mời á nó gửi thêm một cái tin nhắn nữa cũng giống như là khi mà mọi người à, muốn kết bạn người nào đó mọi người gửi lời mời cho họ trước và và mọi người nhắn thêm cho họ một cái tin nữa đúng không ạ thì họ sẽ dễ dàng vừa nhận được lời mời vừa nhận được cái tin nhắn luôn bây giờ Giang sẽ chạy mình bấm gửi lời mời đây khi mà mọi người bấm gửi lời mời á thì nó sẽ load ra cái số bạn bè đang chờ gửi là 50 nè mọi người ha 50 có nghĩa là 50 cái data này 50 số điện thoại này có nghĩa là 50 số điện thoại này đó. nó sẽ gửi lần lượt từng người từng người và mọi người nhìn trên cái à, trình duyệt của chúng ta ha ở đây nó có để cái số lượng gửi lời mời nè nó gửi đi tới người nào nó sẽ báo ở đây luôn rồi trong quá trình gửi nó sẽ quét cái số điện thoại này nó thấy cái người này dùng Zalo người này tên là Zoom gì nè là nữ chị Zoom này sau đó nó sẽ gửi lời mời cho cái chị này nó quét từng người từng người và nó gửi cho từng người từng người nó quét được giới tên của người này giới tính của người này và cái ở đây kia bằng GID mọi người nhé G là Zalo ID có nghĩa là cái số Zalo của người này là cái số này và nó quét thậm chí nó quét luôn được cái um, ngày sinh năm sinh của cái khách hàng này luôn nha mọi người nhé và nó quét từng người từng người từng người như vậy đó nó quét tới đâu là nó gửi lời mời tới đó rồi nó đã gửi cho cái chị Zoom này rồi bây giờ Giang sẽ mở cái Zalo lên cho mọi người cùng xem ha nó gửi lời mời như thế nào mọi người nhé rồi đây đây là cái khách hàng Zoom này mọi người thấy không ạ rồi nó sẽ gửi cho cái chị Zoom này một cái lời mời và nó gửi luôn một cái tin nhắn cho chị này và mình đã biết được cái khách hàng này đến từ cái nguồn data Alpha Hill thì sau đó khi mà họ đồng ý á, họ đồng ý cái nhãn nha mình hãy đổi tên giả sử cái chị này đồng ý rồi đi thì mình sẽ đặt cái tên là Alpha Hill alpha hill ha rồi gian thường là gian đặt như vậy mọi người có thể có một cách đặt riêng nhưng mọi người nên đặt cái tên dự án nằm phía trước chính vì vậy mọi người đặt phía trước á sau này mọi người nên đặt cái tên dự án nằm phía trước cái tên khách hàng mọi người nhé và nếu khách hàng có cái mã căn thì mọi người đặt cái mã căn phía sau mọi người nhé mã căn nằm phía sau như vậy thì mình rất là dễ kiểm soát hoặc là mọi người có thể đặt cái số điện thoại nằm ở phía sau này nè thay cho cái mã căn cũng được luôn đó khi mà họ đồng ý á, thì mình có thể là mình không biết số điện thoại họ nếu mình đặt cái số điện thoại nằm phía sau thì cái số điện thoại này làm sao tìm thấy thì mọi người trong quá trình chạy nè mọi người để ý ha ở đây cái số điện thoại này nè cái tên zoom này nè là mọi người có thể à, đối đối chiếu thì mọi người copy cái số điện thoại này vào mọi người bỏ vào đây thôi đúng không ạ nó cực kỳ là dễ luôn giờ dân bỏ số điện thoại đây giang copy cái số điện thoại nè rồi ờ, dán dán vào đây đó rồi mình dán vào đây mọi người thấy không trong quá trình mình đặt cái tên dự án phía trước thì sau này mình lọc á, cái công cụ lọc của mình nó rất là dễ luôn mình lọc theo cái um, uh, alpha b á, thì mình sẽ ra cái những cái khách hàng nào alpha hill sau đó mình copy sau này à, mình sẽ chạy à, chăm sóc khách hàng lại mọi người nên lưu ý cái vấn đề này nha gian khuyên mọi người nên đặt cái tên dự án nằm phía trước cái tên khách hàng rồi cái tên cái số điện thoại hoặc là cái mã căn khách hàng nằm phía sau sau đó mình bấm xác nhận nó nó sẽ hiển thị ở đây rồi cứ mỗi 3 1 đến 3 phút nó sẽ dừng một một ba phút và nó sẽ gửi từng người từng người như vậy đó thì nó gửi khoảng 90 người nó sẽ dừng khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ rồi nó mới mọi nó mới gửi lời mời tiếp chính vì vậy mọi người phải luôn luôn để cái thiết bị của mọi người luôn luôn hoạt động mọi người nhé thì cái cách gửi lời mời của cái um, số điện thoại hay là à, à, những cái à, những cái thành những cái à, khách hàng trên Facebook hay là những trong những cái group Zalo đều là cái cách gửi giống y chang như vừa rồi mọi người sẽ tiếp tục cùng với Giang đi qua cái cách để mình lấy những cái thành viên trên Facebook về mọi người nhé có nghĩa là giả sử bạn có một cái à, à, những người bạn của bạn bạn và bạn muốn kết bạn với những người bạn của bạn bạn thì mọi người sẽ làm thế nào thì Giang sẽ chỉ với bạn một cách cực kỳ đơn giản luôn bây giờ mình sẽ truy cập vào Facebook bây giờ Giang sẽ mở Facebook lên mọi người nhé rồi đây là Facebook của Giang ha Facebook này thì Giang chuyên uh, kinh doanh về bất động sản thì Giang có một cái Facebook về marketing và những Facebook chuyên về bất động sản và điều tên của Giang mọi người nhé bây giờ mình vô cái phần một bạn bè nè hiện tại trong cái trang cá nhân này Giang có 3.483 người bạn Giang sẽ click vào cái mục bạn bè rồi mọi người để ý ha giả sử Giang muốn à, tìm những người bạn của Vân Dimi đi ha mình sẽ mở ra cái tab Vân Dimi này mình kiểm tra và Giang muốn kết bạn và Giang muốn gửi lời mời kết bạn đến Vân đi Dimi này của những bạn bè của Vân đi Dimi này nhưng mọi người lưu ý cái phần à, bạn bè của Vân đi Dimi nè là nó không thể hiện công khai nó chỉ có thể hiện những bạn chung thôi thì những bạn chung có nghĩa là những người này mình đã là bạn bè của mình rồi thì mình sẽ không gửi lời mời kết bạn nữa hoặc là mọi người muốn chuyển những người này cũng được luôn nha nhưng mà Giang sẽ không kết bạn với những người này mà Giang sẽ chọn những cái người mà họ công khai bạn bè đó do cái tài khoản Vân Dimi này là họ không công khai nên mọi người sẽ không gửi lời mời kết bạn được có nghĩa là không lấy được cái tập data đó do cái Vân Dimi này á bạn này không có công khai cái bạn bè nên mình sẽ không lấy được cái tập data là bạn bè của Vân Dimi này chính vì vậy mình sẽ tìm một người khác mọi người nhé Giang sẽ tìm à, à mọi người để Giang tí xíu ha hãy sử gian tìm bạn Phương Lan này đi coi bạn có công khai hay không đây mọi người để ý nè trong cái mục bạn bè của bạn Phương Lan này nè nó thể hiện cái số người bạn luôn là gần 5.000 người bạn nói mà họ để công khai thì mình rất là dễ dàng mình lấy cái tập này nha mọi người nhé rồi cái bước tiếp theo á là mọi người giúp Giang mở cho một cái ứng dụng này cái ứng dụng uh, symbol UID mà đầu video Giang có nói á cái ứng dụng này giúp cho mọi người lọc được cái danh bạn bè trên Facebook và lọc được những cái thành viên trong cái group trên Facebook và những cái tương tác trên Facebook thì à, cái hướng dẫn chi tiết Giang có làm một cái video hướng dẫn về cái à, cách sử dụng cái ứng dụng này mọi người nhé mọi người xem cái phần mô tả của dưới cái video của mình nhé thì khi mà mỗi lần mình mở cái ứng dụng này lên á mọi người phải đăng nhập cái cookie vào bây giờ mình sẽ quay lại cái Facebook ha vào Facebook cá nhân của mình mọi người à, coi trên cái trình duyệt nó có cái cookie này ha đây get cookie đây gian à, cho nó hiển thị ra bên ngoài rồi sau đó mọi người click vào cái phần à, get cookie này rồi nó có cái dãy à, mã cookie này mọi người copy cái mã cookie này mọi người dán vào đây mọi người đăng nhập nha rồi đăng nhập thành công mọi người nhé rồi ở trên đây nó có những cái tab nè nó có cái tab file GUID mọi người click vào đây giả sử mọi người muốn um, do cái cái cái uh, Facebook Phương Lan này á là cái GUID họ vẫn còn nè họ vẫn để nè họ chưa có định danh nên nó vẫn thể hiện cái GUID này nhưng mọi người gặp những cái tài khoản giống như cái tài khoản của Giang chẳng hạn như vậy đi ha Giang định danh rồi thì mọi người phải copy tất cả này ha copy tất cả cái link này mọi người dán vào đây mọi người lấy USD đó USD này và cái này cũng vậy cái này thì nó có USD thì mọi người khỏi cần phải dán mọi người copy thẳng đây thôi ha nó cũng giống như nhau nha mọi người lưu ý phần này ha rồi sau khi mình à, quét được cái mã USD rồi á mọi người copy cái mã USD này mọi người click vào cái tab bạn bè của USD ha do đây là bạn bè của cái thành viên của, của cái cái cái bản phương Lan đó thì mọi người click vào cái tab này mọi người click vào cái phần web một UID này ha rồi sau đó mình dán cái UID của bạn Phương Lan vào đây mọi người bấm vào cái phần nhập rồi nó sẽ quét lần lượt những cái bạn bè của à, bạn Phương Lan này nè ha nó sẽ quét lần lượt lần lượt luôn rồi mọi người thấy không ạ à? nó rất là nhanh gần 5.000 thành viên nó quét khoảng có mấy giây thôi à rồi nó bấm đòn rồi nè mọi người kéo xuống 5.000 đó rồi sau khi quét xong thì mọi người lưu danh sách lại trong cái phần lưu danh sách đó, nó có hai cách lưu cái cách thứ nhất á nó sẽ lưu hết tất cả những cái thông tin này mọi người thấy nè trên đây nè nó lưu hết luôn cái cách thứ hai là mọi người chỉ cần lưu UID đi thôi cái cột mà GD nè mọi người để ha cái cột này nè cái cột mà uh, à, ID Facebook á ha, cột ID Facebook này nè ID FB nè thì mọi người muốn lưu cái cột này thôi cũng được còn mọi người muốn lưu hết những cái thông tin để, để mình thấy được họ quê quán ở đâu giới tính như thế nào ngày sinh ra sao chẳng hạn như vậy mọi người lưu hết thì gian khuyên mọi người nên lưu hai cái luôn đi rồi mình bấm phần lưu danh sách lưu cái thứ nhất là đầy đủ thông tin người bấm Z ha còn lưu cái ID không là người bấm no bây giờ mình bấm Z trước rồi sau đó mình sẽ quay lại cái à, cái folder à, bạn bè trên Facebook đi ha Giang sẽ tìm cái Facebook rồi rồi Giang sẽ tạo cái cái tab là bạn bè của bạn Phương Lan ha rồi sau đó mình lui đây dụ tên là Phương Lan đi rồi nó sẽ lưu một file Excel rồi sau đó mình sẽ bấm lưu tiếp nữa mình bấm phần no ha chỉ lấy ID Facebook thôi mọi người cũng gặp là Phương Lan luôn rồi nhập vô xong ngoài cái tính năng quét UID của bạn bè thì nó có tính năng quét UID của thành viên nhóm có nghĩa là mình vô một cái nhóm đó và cái nhóm đó mình thấy là cái tập khách hàng nó cực kỳ là chất luôn với điều kiện bạn phải là thành viên của cái nhóm đó mình mới quét được mọi người nhé mọi người quét thì mọi người cũng cứ lấy uh, file GID uh, à, uh, à, Facebook ID như vậy thôi như nãy thôi mọi người dán cái cái link group vào nó có phần group nè dán vào đây là lấy được cái ID này sau đó mọi người copy IP người bỏ vô đây quét away đi thôi dán vô đây và quét nó sẽ ra những cái thành viên đó khi mà ra những cái thành viên trong à, nhóm đó đó mọi người cũng lưu lại hai phần sau khi mình uh, lưu lại mọi người đặt tên cho nó dễ nhớ nha giả sử mình cái nhóm đó tên cái nhóm abc thì thì mình đặt là nhóm abc rồi bây giờ xong mình quét xong thì những cái tính năng còn lại á thì giang cũng có làm một cái video hướng dẫn thì mọi người tìm hiểu những cái tính năng này ở một cái video dưới phần mô tả của giang nha rồi giang sẽ tắt bớt vâng. thì sau khi mình à, lưu lại cái danh sách đó thì mọi người tiếp tục là chia file hồi nãy là gần 5.000 bạn bè của bạn Phương Lan đó thì mọi người chia nhỏ ra mọi người mở cái file symbol lister lên mọi người chọn cái file hồi nãy là gian vô cái file Facebook không ạ rồi click vô ở đây là bạn bè của bạn Phương Lan nè mọi người bấm vào đây và trước khi mình chọn cái file này mọi người bấm vào new folder đi tạo new folder là cái là cái folder không có chứa cái file gì đó người chọn cái phân lan trước rồi sau đó chọn cái thư mục cái thư mục là cái thư mục folder vừa rồi mình tạo đó rồi ổ đê chứ rồi à, chủ đầu tư rồi có facebook rồi bạn bè của phương lan nè rồi folder ha rồi mình chọn ok sau đó mình chia nhỏ 50 như à, thường lệ nha mọi người rồi bấm vào chia file đúng không nó nhảy rất là nhiều đúng không ạ rồi mình tắt đi sau đó mình vào cái folder ha mình kiểm tra rồi bạn bè phương Lan nè mọi người thấy không ạ nó chia ra cho mình tổng cộng là mấy chục file luôn ha mọi người 94 file ha rồi sau đó mọi người cứ lần lượt kết bạn với từng file từng file thôi một ngày một file 94 file là 94 ngày nhưng mình sẽ không kết bạn à, với số lượng 94 ngày đâu tại vì trong cái tập này á có những cái người là họ không có dùng Zalo hoặc là họ chặn Zalo cách kiểu là mình không có tìm được mọi người nhé rồi cái kết kết bạn thì à, do cái tập này là tập bạn bè của Phương Lan thì mình sẽ gửi lời mời là à, chào bạn à, An chẳng hạn như vậy mình tên Giang mình là cô bạn của Phương Lan trên Facebook chúng mình là cùng là bạn Phương Lan trên Facebook thì à, mình kết nối các bạn nhé rồi mình sẽ lấy một cái à, một cái zalo khác mình kết bạn tiếp mình lấy một cái zalo thứ hai ha hồi nãy là zalo thứ nhất bây giờ mình bấm cái zalo thứ hai đi người đợi xíu nó sẽ lót hơi chậm ha tại vì mạng của giang hơi yếu Đó. các bạn thấy không ạ à? cái zalo này nãy giờ gửi cũng à, năm sáu người rồi nè rồi mình bấm dừng đi ha cho dừng đi rồi mình bấm vào à, đây ở đây nó cũng có 46 người đang chờ gửi đó mọi người thấy không ạ bây giờ Giang xóa cái những cái tập này trước cái đã Giang xóa danh sách cái đã rồi sau đó Giang sẽ mở GUID Facebook ha rồi Giang sẽ đi chọn cái à, cái bạn bè của bạn Phương Lan này tập số 1 do cái này là từ Facebook nên nó sẽ uh, quét nữa có nghĩa là nó đưa vào ờ, cái tập data này vào nó sẽ quét từng cái từng cái giống như uh, nó có những cái tài khoản là không có dùng Zalo hoặc nó không quét được thì nó sẽ báo là không thành công mọi người ha còn những cái này là nó quét được nó quét được có nghĩa là là uh, có Zalo rồi nó sẽ lần lượt nó quét như vậy rồi sau khi quét thì chúng ta cũng như à, cái cái à, cái bước trong à, gửi lời mời kết bạn trong số điện thoại cũng vậy thôi mình sẽ đưa ra một cái câu gửi lời mời để cho người ta chấp nhận thôi rồi Giang sẽ mở tiếp một cái Zalo thứ ba giả sử cái Zalo này đi Zalo này đi ha khóa sử dụng Zalo này trong Zalo này thì Giang sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà gửi lời mời trên những cái group trong Zalo có nghĩa là bạn đã là thành viên trong một cái group trong Zalo nào đó và bạn muốn gửi lời mời cho những người chưa là bạn bè của mình mọi người nhớ câu nói của Giang nha chưa là bạn bè của mình đây đây là cái tập danh sách khách hàng bạn bè mối quan hệ trên Zalo bây giờ mình sẽ từ à, ở bên bên à, à, góc trái trên nè một tab thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư đó là tab uh, à, group đã tham gia người list vào cái à, group này mọi người nhé nó sẽ quét tất cả những cái group mà mình đã tham gia trên Zalo thì cái tài khoản này thì Giang tham gia bốn group nó có group thứ nhất là giao lưu xe bất động sản nè rồi hội trợ Sky 89 thì trong đây nó có hội cư dân cái dự án Sky 89 là dự án đang bàn giao của chủ đầu tư An Gia mọi người nhé thì Giang muốn kết bạn với những cái người mà trong ờ, hội cư dân đó đó họ ở trong đó họ muốn ờ, bán lại căn hộ hoặc cho thuê căn hộ gì đó họ sẽ tham gia vào những cái hội này mình sẽ bấm vào lưu danh sách ở đây thì có 81 thành viên thì ờ, mọi người nên tham gia vào những cái group thành viên số lượng đông đông khoảng chừng 1.000 á để mình lấy nhiều cái thành viên ha tại những cái group này thì Giang cũng Zalo này Giang cũng ít hoạt động hoạt động chính của Zalo này để kết bạn với khách hàng thôi và mình à, và mình chăm sóc khách trên cái Zalo này thôi chứ mình cũng không có join nhiều cái group những cái group mà mình join nhiều là cái Zalo chính của mình là cái Zalo đầu tiên mà hồi nãy mình test thử đó giờ mình bấm vào cái lưu danh sách thành viên và mọi người thấy nó hiển thị ba tab nè mọi người để cái tab cuối cùng ha danh lưu danh sách không phải là bạn bè mọi người lưu lại cái phần này và trong đặc biệt cái cái zalo mà mình lưu trong group á có nghĩa là mình mình à, ở cái tài khoản này thì chỉ cái tài khoản này mới kết bạn được những thành viên trong group này thôi mọi người nhé và mọi người muốn kết bạn thì mọi người phải join có nghĩa là muốn zalo khác muốn kết bạn trong group này mọi người phải lấy cái tài khoản đó phải join phải tham gia vào cái group này mọi người mới kết bạn được còn không phải là thành viên trong cái group này thì sẽ không kết bạn được những thành viên mình lưu về mọi người nhé lưu ý cái phần này số lượng mà càng nhiều thì nó quét cái ứng dụng này nó quét hơi lâu một tí mọi người chờ tí xíu nhé trong quá trình chờ đợi thì à, mình à, à, kiểm tra một tí về cái Zalo nó gửi lời mời các bạn như thế nào mọi người nhé rồi mọi người thấy không gian kết bạn với những khách hàng nè họ đã đồng ý nè mọi người thấy không dự án Empire City và Giang cũng dùng cái câu nói chào chị Thanh Thu nè hiện em đang hỗ trợ cái dự án BCT có nhu cầu cho thuê chuyển nhượng mình chỉ nói đơn giản như thôi là họ chấp nhận rồi rồi mình coi lần lượt từng khách hàng mà dân gửi lời mời nha thì cái xác suất gửi lời mời kết bạn thành công á, là khoảng từ 5 đến 10 phần trăm mình gửi 50 lời mời kết bạn thì một ngày nó có khoảng từ 2 đến 5 khách hàng là đồng ý mọi người nhé nên không có gì phải nóng lòng chính vì vậy mọi người nên tạo nhiều Zalo cá nhân để mình gửi nhiều tiệp data rồi sau đó mình sẽ lưu lại cái uh, ờ, GID này ha mình vô Facebook luôn Ủa, cái này là trong cái tập Zalo thì mình vô cái phần Zalo mọi người nhé group Zalo ha Giang có những cái group này group Zalo sau đó mình đặt cái group này là group Sky 89 đi rồi mình sẽ lưu lại là à, Phương Dân K89 rồi nó lưu thành công rồi sau khi nó lưu thành công thì mình à, mở lên cái ứng dụng Symbol à, Blister mọi người nhé chia file tiếp cái này nó rất là quan trọng nên mọi người lưu ý cái phần chia file này mọi người nhé và mọi người vào cái phần mục Zalo mọi người nhé vô phần group nè K89 thì mọi người tiếp tục tạo đi folder trước cái đã rồi chọn cái file sau đó mình chọn cái thư, thư mục đi folder mình vừa tạo á group Zalo rồi new folder ha bấm ok rồi cũng 50 luôn mọi người nhé dễ kiểm soát chia file rồi nó chia rất là nhanh nha có hai file thôi và chúng ta cũng vậy chúng ta cũng uh, bấm vào cái mục này để mình gửi lời mời ở đây có 48 lời mời chưa gửi nè mình xóa đi rồi sau đó mình chọn cái file mở file Zalo file search mở danh sách Zalo mình vừa cắt xong á rồi mình chọn file đó nó lấy ra tên luôn nè đó, từng người từng người luôn rồi cứ thế gửi lời mời kết bạn thôi và sau khi mình gửi lời mời kết bạn xong á thì mọi người phải lưu lại cái tập data như data như thế này giả sử cái file này chạy xong nha hồi nãy giang có bấm tạm dừng á giả sử khi mình chạy xong nó quét ra nó gửi lời mời xong nó có những cái người là không tìm thấy thông tin là có nghĩa là họ chặn họ chặn zalo hoặc là họ không có dùng cái zalo nên mình sẽ không không quét được tên người đó mọi người nhé cái chuyện nó bình thường rồi sau đó mình bấm vào lưu danh sách bấm Z mọi người nhé rồi cái tập này là dự án Alpha Hill thì mình chọn Alpha Hill vào mọi người lưu ý ha thì file là file số 1 mọi người đặt là file số 1 Excel rồi mọi người à, đi lại cái file mà mình vừa lưu lại ha mọi người mở lên mọi người xem nè nha sẽ chỉ cho mọi người lần lượt luôn đó mình giãn cái dòng ra cho nó dễ nhìn đó thì mọi người để ý cái phần này thì thường gian cũng đặt nó rồi giả sử đây là 50 người mà mình vừa gửi lời mời kết bạn mọi người thấy không ạ ha 50 người 50 người mình à, vừa gửi lời mời kết bạn thì trong 50 người đó có những người là nó có phần chưa xác định mọi người để lưu ý phần này ha thì thường cái phần này gian bôi đen gian bôi đen đó đó do hồi nãy mình đang dạy mình ngưng nên những người này là để chưa xác định nhưng mà thực tế là là nó dạy vẫn vẫn là có dùng zalo nhiều nha mọi người do mình ngưng tạm thời mình chỉ ờ, quét đúng 7 người thôi ha mình chạy đúng 7 người thôi thì bây giờ những người nào gọi là chưa xác định hoặc là họ không dùng Zalo mình bôi đen để mình biết mình lọc nó dễ giả sử cái cái chị này nè zoom này nè nãy mình gửi là mình kết bạn mà chỉ đồng ý á, thì thường là Giang sẽ bôi cái bôi cái dòng này màu vàng còn những người nào mà chưa đồng ý á, mình để màu trắng này luôn mọi người thấy không Giang để màu trắng nè và mọi người cứ làm lần lượt từng file từng file từng file như vậy cho đến hết những cái file trong cái tập data đó rồi sau đó mọi người tổng hợp lại mọi người chuyển về một file hết sau đó mọi người à, coi những cái khách người nào đồng ý mọi người lấy ra còn những người nào chưa đồng ý á, thì mọi người dùng một cái zalo khác mọi người gửi lại mời kết bạn phải tìm mọi cách gửi lại mời kết bạn cho họ mình phải nghĩ mình phải tự suy nghĩ mọi người nhé sau đó cứ mỗi ngày giả sử một zalo thì mình gửi 50 là mời kết bạn sắp xuất là từ 5 đến 10 phần trăm thì mình sẽ có từ 3 đến 5 người bạn mỗi ngày trong một Zalo thì một tháng đi giả sử một ngày mình có 30 người cố định ha thì một tháng là mình có 90 khách hàng trong cái tập à, à, Zalo của mình danh sách bạn bè danh sách khách hàng của mình một tháng có 90 người thì một năm thì mình nhân lên mọi người nhé nâng lên 12 tháng thì mình có hơn 1.000 người đúng không ạ nếu mình dùng 5 Zalo là mình có 5.000 khách hàng tiềm năng thì trong quá trình vận dụng thì bạn phải kết hợp thêm quá trình chăm sóc khách hàng thì bạn chăm sóc 5.000 người đó chẳng sẽ chẳng lẽ chẳng lẽ mình chăm sóc 5.000 khách hàng mình lại không khai thác được à, à, cho họ những cái sản phẩm mà mình kinh doanh ở tương lai phải không ạ à? Giang tin rằng với 5.000 khách hàng trong một năm những năm sau bạn sẽ có một doanh thu cực kỳ lớn và cực kỳ hiệu quả trong quá trình mình kinh doanh của mình luôn mọi nghĩa không không riêng gì trong ngành bất động sản mà bất kỳ cái ngành gì khi mà mọi người sử dụng cái symbol Zalo này thì mọi người sẽ giúp cho cái um, doanh số của bạn sẽ tăng và tăng đều ở tương lai và những cái khách hàng mà trong danh bạ Zalo là những khách hàng cực kỳ là tiềm nếu mà bạn chia sẻ được những cái giá trị cho họ và mang đến cho họ một cái sản phẩm tốt rồi cái video của Giang sẽ xin tạm dừng tại đây rồi hôm sau Giang sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người một cái video cũng sử dụng cái symbol Zalo này để chăm sóc khách hàng tự động hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo xin chào các bạn